sáng hôm nay à, là đầu xuân đầu xuân nguyên đáng xuân là xuân cho bà con ở Việt Nam xuân là xuân cho người Việt hải ngoại mà ở chỗ nào có cộng đồng lớn chứ còn mà ờ, riêng ờ, chúng tôi ở đây đó thì xuân này bà con cho bánh tét bánh chân mà ăn mà cảm giác như ăn dỗ rồi thì chung quanh thấy mấy ông tây mà đầm rồi chấn quớt rồi mắc mới thì mình phải tự nhiên mình ăn tết ok cái bài giảng đầu năm của mình đó, nó hơi đời một chút à, nó rất là đời nó mang cái từ cái chủ đề nó là chợ đời ừ, chợ đời mà nó cũng nếu mà ai chép bài thì có thể gọi là lấy hai cái tựa một là tựa chợ đời hai là cái tựa vốn liếng ở trong cái chữ ờ, Pali đó gọi là chữ úp úp bát hí úp bát tu spell nha tôi đánh bằng nha là u T. Pila Peter U P A D H I Upathi tiếng Hán á, dịch là sanh y tiếng Mỹ thì dịch là uh, substratum of uh, existence tức là um, nền tảng của hiện hữu um, substratum substratum of existence uh, nền tảng hiện hữu cái chữ đó rất là quan trọng quan trọng kinh khủng lắm quan trọng kinh khủng lắm nó quan trọng đến mức mà nếu sáng nay có một người hoàn toàn gọi là mù tịch về Phật pháp mà đến hỏi tôi về giáo lý uh, về nền tảng nhận thức nền tảng hành trì uh, của Phật giáo tôi nhắc lại nền tảng nhận thức và nền tảng hành trì uh, của Phật giáo gọi từ chuyên môn là pháp học và pháp hành ấy thì tôi sẽ đem cái chữ này ra tôi giảng một chữ một thôi chữ quả đí và có trên một ngàn lần tôi nói rằng uh, chúng ta có ờ, nhiều bộ tam tạng để nghiên cứu cái bộ tam tạng thứ nhất đó là ba tạng à, kinh luật và đàm cái bộ tạng thứ hai cái bộ tam tạng thứ hai đó chính là những cá nhân mà mà ừ, gọi là ừ, song toàn kim ưu về pháp học pháp hành ví dụ như ngày Pa Ao chẳng hạn ngày Mahasi chẳng hạn ngày Chan Cha chẳng hạn bà Chan Nếp chẳng hạn ngày Lady Sayadaw chẳng hạn thì những vị đó trong nhận thức của tôi họ cũng là những bộ tâm đại tức nghĩa là mình nhìn họ mình nghe họ mình đọc họ mình có thể tu được này đó là bộ tâm đẳng thứ hai và cái bộ tâm đẳng thứ ba đó chính là cái bộ từ điển Pali ừ, có nghĩa là là, là là là là từng chữ từng chữ Pali ở trong các bộ từ điển ấy, mà nếu mà bà con mà mà học kỹ từng chữ đó, lấy cái bộ tâm đại tức nghĩa là, là từng học kỹ từng chữ đó ví dụ như chữ câm nó là nghiệp học cho tới nơi tới chốn là vô số vấn đề giáo lý chưa nói là toàn bộ giáo lý nằm trong một chữ nghiệp thôi uhm. rồi thứ hai là chữ pháp chữ hâm mát chữ thứ ba là ví dụ chữ bút đá là phật là chữ thứ tư là ví dụ như cái chữ panh nha là trí tuệ chữ thứ năm là chữ quý mốc khá hay là quý mốt tí có nghĩa là giải thoát à, có nghĩa là cứ lật từ điển ra cứ lật từ điển ra lấy đại một chữ rồi nghiên cứu tới nơi tới chốn thì tôi xin ờ, khẳng định và nói cái từ ngoài đời kêu là thề đó tôi xin thề đọc đó là một chữ mà mà chữ phản đó mà mà tới nơi tới chốn đó là coi như là, là giáo lý gọi là trùng điệp trong đó đặc biệt như vậy giống như hôm nay bà con nào mà có um, nghiên cứu về uh, ờ, theology, theology tức là thần học ấy uh, của thiên chúa đó không uh, thì bà con chỉ cần uh, biết uh, tiếng Latin hay là tiếng tiếng con con tức là tiếng Hy Lạp cổ ấy, hoặc tiếng uh, Hebrew hoặc là tiếng Do Thái kiểu là Hebrew ấy. thì từng chữ trong đó, đó từng chữ trong thánh kinh đó, là nó nó mở ra vô số vấn đề liên hệ đến Chúa chúng ta giỏi tiếng hán chúng ta chỉ cần mở nam hoa kinh đạo đức kinh rồi liệt tử rồi dương tử ha thì coi như là mỗi chữ trong đó mình xé ra được vô số vấn đề đạo học trong đó ghê như vậy à, cho nên cái bộ tam đẳng thứ ba mà tôi nói đó chính là từ điển Pali ha. À, thì sáng nay chúng ta học một về một chữ trong đó đó là chữ Upadhi ừ, Upadhi cái chữ này nãy tôi nói rồi Hán dịch là xanh y tức là nền tảng của hiện hữu tiếng Mỹ là dịch là substrate of existence à, nó cũng nghĩa như vậy luôn tức là nền tảng nó hiện hữu tôi dịch là trong cái mùa covid thì tôi xin mượn cái chữ nền không tại vì bệnh nền cũng là đất nền đất nền của hiện hữu chủ quan thí thì uh, trong tiếng Việt Nam mình có một chữ gọi là chợ đời đó chợ đời là sao chợ đời có nghĩa là ở đó không có cái gì làm miễn phí hết à, sometimes thỉnh thoảng à, thì chúng ta thấy ờ, đi, chúng ta đi shopping á, chúng ta thấy nó có cái chữ gọi là là là on sale tức là hạ giá nhưng mà nó nhớ cái on sale là thỉnh thoảng nhưng mà bất cứ cái gì ở ngoài chợ đều là for sale nhớ nha là ơn nhớ cái chữ này for sale khác mà on sale khác for sale là tất cả mọi thứ hãy bày ra bán đều là for sale hết nhưng mà on sale là hạ giá uhm, tôi giống như tôi lâu lâu tôi nhắc bà con ờ, nhớ tiếng mỹ nó có hai cái chữ bà con phải lưu ý mình tu hành á, là mình tu để đạt đến cái chữ carefree chứ không phải là careless hai chữ này khác nhau xa lắm không carefree là tự tại nhưng mà careless có nghĩa là buông thả hai chữ này khác nhau xa về vợ nhớ nhé ừ, nhớ thì uh, ở đây chúng ta có cái chữ chợ đời đó chợ đời có nghĩa là mọi thứ ở đời này cái gì cũng phải là có cái giá để trả hết này cái gì phải có cái giá để trả đừng bao giờ than là cái gì đó nó quá đắt bởi vì nếu nó không đắt thì nó không đáng để cho mình để mắt nhớ nha đừng đây là một cái câu mà mấy bà con nào mà shopaholicism cứ là mấy cái người mà, mà, mà, mà tín đồ mà, mà shopping á, phải nhớ câu này đừng than nó quá đừng cho nó quá đắt bởi vì nếu mà nó không đắt thì nó không đáng để ta để mắt ừ, cái đó cũng giống như thống chế cốc của pháp cũng có một câu thế này không có vấn đề nào là dễ vì nếu nó dễ thì nó không phải là vấn đề này nhớ nha đã đến chợ đời thì uh, thứ nhất là tiền trao thì cháu mới móc mà thứ hai nữa là tiền nào thì của nấy Đấy. và cái thứ ba là anh có tận dụng được yeah, dạ, anh có tận dụng được yeah. cái mà anh có để mà đổi nó ra tiền hay không nếu mà anh là người có cái máu vừa buôn bán như là người tàu họ có nói nó là phi thương bất phú à, tức là không có buôn bán không có giàu được ừ, buôn bán mới giàu được thì mình nhớ cái câu đó cái câu đó nghĩa nó sâu lắm có nghĩa là mình phải có cái máu buôn bán à, có nghĩa là mình nghèo thì chỉ cần ờ, một uh, vài lít nếp với trái dừa khô là mình đã có nồi chè mình gánh bán rồi không rồi mình khá hơn chút là mình có tiệm tạp hóa khá hơn chút nữa thì mình uh, buôn bán cửa hàng điện máy dạ, phụ tùng xe hơi hơn ô tô rồi khá hơn chút nữa là mình ờ, là, tổng đại lý hoặc là công ty phân phối hoặc là sản xuất dạ, những mặt hàng dạ, xuất khẩu nhớ, nha thì tùy vào cái kinh nghiệm kỳ tùy vào kiến thức tùy vào cái vốn liếng mà mình có thì mình có thể ờ, có cái thu nhập có cái doanh thu cao thấp à, nhớ về những cái đó ở đây cái chữ upati ở đây đó tôi khẳng định trong tiếng Pali nó cái chữ nó không hề có nghĩa là pháp lý nhưng mà trong trường hợp này mình hoàn toàn có thể dịch là pháp lý nhớ nha ừ. pháp lý là sao cứ mỗi lần mà mà mỗi lần có nghĩa là mỗi giây đó mỗi giây đồng hồ á, mà bà con có một cái thiện niệm hay là có một cái ác niệm thiện niệm là sao là chánh niệm trí tuệ từ bi không? thiền định thì nó gọi là thiện niệm còn ác niệm là sao là tham sân si ái mạng kiến nghi không? ganh tị bụng sỉnh toan tính căm hờn ghen tuông không? thì cái đó gọi là ác niệm thì cứ mỗi một cái dây mà bà con có ác niệm hay thiện niệm ấy thì nó sẽ để lại hai cái thứ quả báo gì ừ. à, nói gọn là hai mà nói rộng là ba à, và mình nói ba đi nói ba thì trong lớp này là mình phải nói ba ừ, nói ba thường tôi chỉ nói hai thôi ở đây phải nói ba ba đây là gì khi mà mình có cái thiện niệm á, thì trước mắt á, là mình được an lạc bà con sống bằng thiện niệm thì trước mắt là bà con an lạc tất cả không bà con sống bằng ác niệm á, thì trước mắt ngay tại chỗ là bà con bị đau khổ trước đây đó là cái quả báo thứ nhất cái quả thứ hai nó gọi là cái quả tục sinh có nghĩa là khi một cái thiện niệm hay là ác niệm nó có mặt thì nó sẽ kín đáo âm thầm lặng lẽ nó tạo ra một cái tâm đầu thai cho một cái kiếp sau nào đó hoặc xa hoặc gần Đấy tại sao có cái xa cái gần là bởi vì ờ, nếu mà nó mạnh quá mà tại sao nó mạnh là bởi vì ờ, là nó có nhầm vào một đối tượng nào đó và nó có cái chủ nó nhắm tới cái chủ ý gì cũng cái thiện niệm đó không mà nó nhắm đến một cái đối tượng hoặc là một đối tượng đức độ hoặc là một tập thể đông người thì cái, cái sức mạnh nó lớn lắm không rồi thứ hai nữa nó là, là là cái tâm trạng mình lúc đó mạnh hay yếu không và thứ ba là chú ý thí dụ như là tôi cũng bỏ ra một số tiền nhưng mà tôi chỉ mời cơm à, một số ừ, tăng ni phật tử một số người nghèo người bệnh người già neo đơn thì nó lại khác mà cũng số tiền đó mà tôi bỏ ra để làm cầu đường không? trường trạm giếng nước vườn cây à, cho cái kế hoạch lâu dài thì cái quả báo nó ra cũng số tiền đó mà tôi nhắm đến cá nhân mà tôi thương tôi kính tôi quý tôi thương tôi yêu nó khác mà cũng số tiền đó mà tôi nhắm đến một cái đối tượng tập thể nó khác cũng cái số tiền đó cũng công sức đó cũng thời gian đó mà tôi nhắm cho một cái cá nhân thì nó không bằng một tập thể rồi cá nhân nó lại có hai trường hợp cá nhân đức độ và cá nhân lơ này thì như vậy thì tùy thuộc vào cái cái cường độ thiện tâm ác tâm tùy thuộc vào cái đối tượng này và thứ ba là tùy thuộc vào cái chủ ý hành động thì chính ba cái điều này nó quyết định là cái cái cái thiện niệm ác niệm đó nó mạnh hay yếu và chính vì nó mạnh hay yếu thì cái thời gian cho quả nó sẽ gần hay là xa không nhớ cái này cho nên mỗi lần bà con có một cái thiện niệm hay ác niệm ấy, thì nó kính đáo nó tạo ra ba thứ quả báo một là cô bảo hiện tiền ngay bây giờ hệ ác niệm thì mình bị đau khổ không? Ờ, mình sống trong ghen tuông sợ hãi hờn giận tức tội bụng xỉn ganh tị toan tính tiểu tâm không? Ờ, thì ngay lúc đó mình bị đã bị khổ rồi cái quả thứ hai là cái quả tục sinh có nghĩa là, là cái thiện niệm ác niệm đó đó nó kinh đạo nó tạo ra một cái tâm đầu thai cho một kiếp sau nào đó hoặc xa hoặc gần thứ ba là nó tạo ra cái quả bình sinh cho cái kiếp đó có nghĩa là khi mình đã sanh ra trong bây giờ tôi có một cái thiện niệm đây nó mới tạo ra một cái tâm đầu thai cho một cái kiếp nào đó tôi sanh ra tôi được làm người hay là làm trời thôi nói làm người đi thì do cái thiện niệm bây giờ tôi được sanh ra tôi làm con người đó là quả tục sinh nhưng mà cái quả bình sinh là sao có nghĩa là khi mà tôi được mang cái thân người rồi thì mắt của tôi tai mắt tai mũi lưỡi thân của tôi nó sẽ biết được gọi là các cảnh trần như ý mắt của tôi nó được nhìn thấy những cái mà tôi muốn thấy tai tôi được nghe những cái mà tôi muốn nghe không à, mũi tôi ngửi được những mùi tôi muốn ngửi và tôi đã nói không biết là bao nhiêu lần không học ai thì nào mình để cái này bà con phải đồng ý với tôi là tùy vào cái tình trạng sức khỏe tùy vào cái trình độ kiến thức tùy vào cái bối cảnh gia đình bối cảnh sinh trưởng xã hội đất nước không tùy thuộc vào điều kiện tài chính không tùy thuộc vào những cái đó mà trong đời sống thường nhật của chúng ta mỗi ngày ấy, các căn của chúng ta nó có tiếp xúc được với các trần như ý hay là bất toại đó thí dụ như mình thấy có những cái bối cảnh gia đình mà từ bé là đẻ ra là phải thấy cái cảnh mà bố mẹ gây gỗ không sớm làng thì trộm cắp tệ nạn sống trong cái xóm ổ chuột chỉ nghe mùi cống rẫm rác rến ăn thì chỉ ăn những thứ mà mình mua được chứ không phải là mình ăn được những thứ mà mình có mình muốn mua Đấy, hai cái này khác nhau ăn cái thứ mà mình mua được và ăn cái thứ mà mình muốn mua hai cái này nó khác nhau ở cái vậy ở cái nhà mình muốn hay là ở cái nhà mà mình mua được hay là nhà mình muốn mua chiếc xe cũng vậy đôi giày đôi dép cũng vậy đồng hồ mắt kính dây nịt, áo quần không? À, tất cả đều có hai loại một loại là mình xài cái thứ mà mình có được hay là mình xài cái thứ mà mình muốn có xài được cái thứ mà mình muốn có đó mới là tội ý không? còn mình xài cái thứ mà mình có được thì chưa chắc không? À, thì cái, cái trường hợp mà cái quả bình sinh ấy, hôm nay mình sống nhiều bằng ác niệm thì đời sau sinh ra các căn của mình nó sẽ tiếp xúc với các cái trần bất toại à, mình phải xài cái thứ mà mình muốn xài mình ăn cái thứ mà mình muốn ăn mình phải thường xuyên ngửi, ngửi những cái mùi mà mình muốn ngửi con mắt mình phải thường xuyên thấy những cái mà mình không muốn thấy và lỗ tai mình phải thường xuyên nghe những cái mà mình không muốn nghe cảm chưa rồi bây giờ tôi trả lại sanh y đây là gì cái chữ thí đây có nghĩa là tất cả những cái gì mà thiện ác tiền kiếp nó đã tạo ra cho chúng ta kiếp này nó chính là nền tảng sinh hữu nền tảng hiện hữu nha Đấy. do tiền nghiệp chúng ta sinh ra làm con chó là quý vị đã nghe tới chữ con chó là quý vị hiểu rồi quý vị hiểu cái nền tảng ờ, đời sống của con chó nó ra sao con chó nhà giàu tối đa là nó được ăn uống không? ngon lành nó được chăm sóc y tế không có bác sĩ thú y ừ, cái chỗ nằm của nó nước uống của nó thức ăn của nó tốt hơn con chó nhà nghèo hết không thêm nữa trong khi mình làm con người lại khác à. làm con người mà nhà giàu đó, nó khác nó khác xa con chó nhà giàu rồi làm con người mà nhà nghèo ấy nó khác cái, cái con chó nhà nghèo đấy rồi làm con người mà khỏe mạnh ấy nó khác con chó khỏe mạnh làm cái con người mà bệnh hoạn ốm yếu thì nó khác cái con chó bệnh hoạn ốm yếu thì mình thấy chưa người thấy rõ ràng cái nền tảng nó đầu tiên ấy đó là cái cái cái cái cái, cái tâm thức tái sinh đó, đó là một thứ nền tảng đấy từ cái nền tảng tâm thức ấy nó mới dẫn đến cái chuyện là sáu căn của mình à, nói như thế nào đó là một chuyện thì hồi nãy tôi có nói thế gian này nó là cái, cái chợ cái vấn đề đó là anh có tận dụng được cái vốn mà anh có hay không con con chó con heo tôi mới nói bởi vì nó là tận cùng rồi bây giờ nói con người trong kinh Phật dạy rất rõ chúng sinh trong đời có bốn hạng cái hạng thứ nhất ấy, là sanh ra trong bóng tối mà đi về ánh sáng có nghĩa là sinh ra trong một cái môi trường trong một bối cảnh trong một cái điều kiện gọi là rất là ngặt nghèo rất là hạn chế à, nhưng mà nó khi mà trưởng thành đấy, lớn khôn thì lại có một đời sống ờ, thì, thì, thì hiền thiện ờ, tốt đẹp minh triết ừ, lợi mình lợi người như vậy là sinh ra trong bóng tối mà hướng về ánh sáng cái hạng thứ hai đó là sinh ra trong ánh sáng mà hướng về bóng tối nghĩa là sinh ra trong một cái gia đình phải nói là có đầy đủ điều kiện bản thân là có sức khỏe có nhan sắc ờ, có trí thông minh này ngon lành có cái sanh y á, ngon lành có cái vốn liếng nền tảng ngon lành có cái cơ địa có cái tiên thiên ngon lành nhưng mà đó từ lúc trưởng thành lớn khôn thì người này có một cái đời sống hướng hạ tiêu cực không có hướng thượng một đời sống không có vị tha một đời sống chỉ có vị kỷ ích kỷ chỉ biết mình thôi à, nhớ nha à, thì cái trường hợp này cái người này đó gọi là sống không có lưu ý đến mực đến lợi ích của mình của người khác trong đời này và trong kiếp sau thì cái hạn này được gọi là sinh ra trong ánh sáng mà hướng về bóng tối khi giải thích hai hạn này đầu tiên đó, là hai hạn xa khỏi giải thích không cái hạn thứ nhất là sinh ra trong bóng tối mà hướng về ánh sáng hạng thứ hai là sinh ra trong ánh sáng mà hướng về bóng tối hạng thứ ba là sinh ra trong bóng tối và tiếp tục hướng về bóng tối không? sanh ra trong một cái điều kiện rất là tệ và cũng ừ, có một lý tưởng sống không ra gì và hạng thứ tư đó là sinh ra trong ánh sáng và cũng hướng về ánh sáng có nghĩa là sinh ra trong một cái điều kiện ngon lành hoàn hảo và cũng có một nếp sống hướng thường tích cực lợi ích không? thì mình thấy như vậy mỗi người có một cái kiểu tận dụng cái vốn liếng khác nhau có nghĩa là cái vấn đề nằm ở chỗ là lấy bắt mà nhìn thì rõ ràng là cái vốn liếng của chúng ta đã có thể kẻ ít người nhiều không à, nhưng mà trong thực tế đó, thì nếu mà mình biết tận dụng có cái máu buôn bán một chút á không chỉ buôn bán này trong mặt kép nha mặt kép một chút thì cái vốn bao nhiêu đi nữa mà nếu mà được tận dụng vận dụng một cách thông minh ý thì nó vẫn dẫn đến những doanh thu những cái thu nhập tốt còn cái vốn liếng mình có ngon làm cách mấy nhưng mình nếu mà mình không biết tận dụng không biết vận dụng ấy thì cuối cùng cũng đi ăn mài tàu họ nói ngồi không à, mà ăn núi cũng lỡ tọa thực sơn băng à, ngồi không mà ăn núi cũng lỡ mình sinh ra mình đẹp mình khỏe mình giàu mình thông minh nhưng mà mình chỉ biết hưởng mà không biết tạo ra cái mới đó thì tọa thực sân băng ngồi không ăn núi cũng lỡ dùng cái nhan sắc của mình á để mà hưởng thụ để làm toàn chuyện tầm bậy không dùng cái sức khỏe của mình làm toàn chuyện tầm bậy không dùng tiền bạc dùng uy tín à, tiếng tâm quyền lực của mình để làm toàn chỉ tầm bậy không thì như vậy gọi là tọa thực sân băng ngồi không ăn thì núi cũng lỡ còn một người mà họ sinh ra kém may mắn không à, về sức khỏe về ngoại hình ngoại diện rồi điều kiện tài chính quan hệ xã hội có thể không ra gì nhưng mà nếu mà họ có một nếp sống vươn lên có một lý tưởng sống gọi là ngon lành tích cực hướng hơn thì họ có thể gọi là một cái người gọi là bắt đầu từ số không nhưng mà kết thúc ở số tỷ còn có những người sinh ra ở vạch đích có nghĩa là sinh ra ở đỉnh ở top nhưng mà không biết tận dụng cái điều kiện đó thì coi như là cũng hoàn không nhớ nha thì cái bài cái cái cái cái nội dung chính của bài giảng sáng nay là tôi phân tích các cái loại vốn liếng khác nhau cái vốn liếng đầu tiên là hình hài này đây đó là vốn liếng đầu tiên hồi nãy tôi có nói bốn cái loại đọa xứ ờ, súc sanh ngạ quỷ rồi thôi mình đừng có đụng tới vì mình bây giờ mình nói con người dẹp chư thiên quan bên luôn mình nói con người mình thôi nha ừ. thật ra mình nói về con người cũng là nói về chư thiên rồi à, bây giờ mình nói về con người đi sinh ra trong một cái hình hài ngon lành có mắt có mũi có lưỡi nhưng mà cái con mắt của mình đấy mình dùng nó như thế nào có những người cặp mắt của họ cũng thấy cũng nhìn như người ta vậy đó nhưng mà đó những cái mà họ thấy nó chỉ làm cho họ khổ thêm thôi nhớ nha lỗ tai cũng vậy có những người cả đời đó, họ cũng có mắt tay mũi lưỡi như người ta vậy nhưng những gì họ thấy họ nghe họ ngửi nó chỉ làm cho họ thêm đau khổ thêm phiền não thêm xa đọa gieo thêm cái tập khí sanh tử thôi thấy chưa cái vốn liếng giống nhau đứa nào cũng có mắt tay mũi lưỡi gì chang hết nhưng mà vấn đề nó tận dụng cái vốn lý nó ra sao có đứa nó cũng dùng mắt tay mũi lưỡi mà nó tu tập có đứa nó dùng mấy cái này để mà nó làm việc bất thiện tôi hỏi bà con nha mình đi câu cá mình xài mấy mấy căn trong sáu căn mắt tay mũi lưỡi thân mình xài mấy căn đi câu cá là chắc chắn là nhãn căn rồi Đấy. rồi có xài nhĩ căn không có chứ có mình ngồi mình ngồi mình nghe gió thổi nghe chim hót rồi nghe tiếng cá nó lên nó ăn đó. mình phải xài lỗ tai chứ ừ. rồi mũi chắc chắn là đi câu cá làm sao bịt lỗ mũi được phải có lỗ mũi hương đồng gió nội rồi ha qua qua đồng gió nội lưỡi thì mình tạm thời không có xài rồi nhưng mà thân thân căng xài chứ mình cầm mình câu rồi cái tư thế mình ngồi là thân căng còn ý căng là tuyệt đối là lúc nào cũng có rồi như vậy nội chưa riêng cái chuyện mà mình mình mình mình mình đi câu cá mình cũng xài xài xảo cằn đúng không rồi mình đi đánh bài mình đi nhậu nhạc mình đi, đi vũ trường à, mình đi trộm cướp đào tường khoét dách cướp của giết người cưỡng bức phụ nữ hà hiếp người già trẻ em người tật nguyền không thì tất cả những tội ác đó đều là làm bằng sáu căn hết rồi bây giờ qua đến chuyện tu hành cái chuyện mà mình ngồi thiền mình niệm phật mình bố thí mình phục vụ mình hồi hướng mình nghe pháp không mình học đạo mình giữ giới tất cả cũng đều là vận dụng sáu căn có lúc thì đủ sáu có lúc chỉ có ba căn bốn căn năm căn thì tùy nhưng mà nói tổng quát là điều làm thiện hay làm ác đều là tận dụng vận dụng sáu căn hết à, nhớ nha như vậy vấn đề là cái vốn lý của mình đó, nó giống nhau đó nhưng mà có kẻ nó dùng sáu căn làm cho tầm bảy đấy còn có kẻ nó dùng sáu căn để mà nó, nó, tu thiện thấy chưa đây là một chuyện cái chuyện thứ hai mà tôi muốn nói là nè cái chuyện thứ hai mà con dạch áo lên coi có chỗ nào trống xăm vô ha xăm vô cái này dạch ừ, áo lên cái hạng đầu cái trường hợp đầu tiên ý, nó dùng sáu căn nó làm toàn ở chuyện tầm bậy không à còn cái hạng thứ hai nó dùng sáu căn để mình nó tu thiện nhưng mà tại sao tôi kêu cái bị xăm là xong chỗ này nè trong cái đám làm thiện á, nó chia ra nhiều trường hợp lắm đó như đã một tỷ lần tôi nói thế này chúng sanh nó chia ra làm ba nhóm chúng sanh ở đây là vô lượng chúng sanh trong vô lượng vũ trụ nha chứ không phải chúng sanh đây là le que năm ba tỷ ở trên hành tinh này không tôi nói vô lượng chúng sinh trong vô lượng vũ trụ nó chia làm ba nhóm Đấy. nhóm một từ lúc nó sanh ra cho đến lúc nó chết đi nó chỉ có nhắm đến bốn chữ thôi đó là thích ghét buồn vui nó chỉ nhắm tới cái gì nó thích cái gì nó ghét cái gì làm cho nó buồn và cái gì làm cho nó vui bất chấp thiện ác bất chấp thiện ác nó chỉ nhắm tới bốn cái này thôi thích ghét buồn vui cả đời chỉ đi theo đuổi cái gì mình thích cả đời chỉ theo đuổi cái gì làm cho mình vui cả đời trốn chạy cái gì mình ghét cả đời trốn chạy cái gì mà mình làm cho mình buồn mình khổ chỉ bao nhiêu đó thích ghét buồn vui còn thiện ác không thành vấn đề cái hạng thứ hai cái nhóm thứ hai đó là nó cũng tiếp tục uh, coi nặng bốn cái là thích ghét buồn vui nhưng mà nó biết quan tâm đến thiện ác nó biết làm lành lánh dữ để chi để mà nó gọi là thực hiện cái lý tưởng trốn khổ tìm vui nha cái hạng thứ hai đó nó cũng tiếp tục trốn khổ tìm vui như hạng thứ nhất nhưng mà hạng thứ nhất thì bất kể thiện ác còn cái hạng thứ hai là trốn khổ tìm vui mà bằng cách là làm lành lãnh dữ cái nhóm thứ ba là cái nhóm mà đức phật đặc biệt khích lệ tán tán tuyên dương tán tán khích lệ tuyên dương không? và đề nghị thiết tha trong 45 năm hoàng đạo là cái hạng thứ ba này là cái hạng thứ ba này nó cũng tiếp tục làm lành lánh dữ nhưng mà không phải để trốn khổ tìm vui mà nó làm lành lánh dữ để nó không còn thiện ác buồn vui không còn quan tâm đến cái chuyện thích ghét vui buồn nữa đó nhớ nha đó, phải phải ôm lại ba ba cái nhóm chúng sanh này rồi tôi mới giảng cái trường thứ hai được thì cái hạng thứ nhất là cái trường hợp thứ nhất là nó tận dụng nó dùng sáu căn để làm ác cái hạng thứ hai là nó dùng sáu căn để nó tu thiện nhưng mà trong cái đám này nó lại chia ra hai nhóm nó tu thiện để mà nó đừng có khổ và để được vui chưa khác mà phải là trường hợp hai mới khác nó hành thiện lánh ác để mà nó gieo duyên giải thoát đời sau không còn thiện ác buồn vui nghĩa là khi chiến thánh mà tại sao ở đây trong râm này tôi biết có nhiều người bị sốc sốc ở chỗ là ờ, ngày xưa tôi không biết đạo thì, thì bất phân thiện ác đúng rồi bây giờ tôi biết đạo thì tôi phải làm lành lánh dữ mà tại sao trong bài giảng này lại nói rằng mục đích cao nhất của chuyện tu hành là chấm dứt thiện ác buồn vui dạ nói vấn đề nó như thế này học giáo lý Tơ Mơ đó thì mình thấy rằng cái thiện nó tốt hơn cái ác cái vui nó hay hơn cái khổ đúng không Đấy. nhưng mà nếu học đạo hành đạo thêm một tí nữa thì người học đạo hành đạo sẽ thấy rằng ác nó dẫn đến cái cái khổ đúng rồi cái thiện nó dẫn đến cái vui đúng rồi mà cái vui nào đi nữa rồi nó cũng có lúc nó mất đó là một chuyện thứ hai cái vui nào cái thiện nào đi nữa rồi cũng có lúc nó phải nhường chỗ cho cái ác và cho cái khổ luôn luôn như vậy hễ còn là phàm phu hễ người nào mà còn dính tới cái thiện thì người đó chắc chắn còn dính tới cái bất thiện người nào còn dính tới cái vui thì người đó còn dính tới cái buồn và hễ người nào còn dính tới cái thích thì chắc chắn người đó phải có lúc gặp cái mình ghét này và nói rốt ráo nữa thì à, một người hiểu được bốn đế thấy rằng mọi hiện hữu trên đời này là khổ dầu đó là nụ cười hay nước mắt thì cả hai đều là khổ khổ gián tiếp hay là khổ trực tiếp vậy cái cái vị đắng hôm ngày buổi giảng ngày hôm qua tôi có giảng cái đắng đó, đó là khổ đúng rồi Đấy. nhưng mà cái ngọt nó cũng khổ là vì sao là vì mình muốn cái ngọt mà không được cũng là khổ hành trình đi kiếm tìm cái ngọt đương nhiên là khổ tìm không được là khổ tìm được rồi mà giữ không được cũng khổ đó là nói cái ngọt đó nha à, muốn không được là khổ hành trình kiếm tìm đầu tư tích lũy xây dựng sở hữu nó cũng là khổ mà có được nó rồi không giữ được nó hoài cũng là khổ như vậy thì cái đắng nó là ngọt cái đắng nó là khổ đúng rồi mà bản thân cái ngọt cũng khổ luôn có điều nó khổ gián tiếp và một cái này chạch áo lên coi có chỗ trống thì xăm vào xăm cái này đấy không chịu được cái khổ trước mắt thì là tâm sân mà không có tự chủ được cái sướng trước mắt là tâm tham các vị thấy chưa đây là lý do tại sao phải tu tập cái niệm xứ tôi nhắc lại không chịu được cái đắng cái khổ trước mắt đó, đó là tâm sân mà không có kiểm soát không tự chủ tự chế điều tiết được trước cái mình thích thì đó là tâm tham đấy cho nên phàm phu thì có lúc tạo nghiệp thiện có lúc tạo nghiệp ác à, nhưng mà cái lúc mà hưởng quả đó thì khi mà họ hưởng cái quả đắng thì họ hưởng bằng tâm sân mà khi họ hưởng được cái quả làm đó hưởng bằng tâm tham như vậy thì lúc mà tạo thiện tạo ác thì nó có khác lúc có tốt có xấu nhưng mà lúc hưởng quả thì tuyệt đại đa số đều hưởng quả thiện ác bằng tiền não hết nhớ nha cho nên hồi nãy tôi mới nói cái, cái vốn liếng này là gì chuyện đầu tiên có sáu căn giống nhau cái vốn liếng tạm thời giống nhau à, nhưng mà có người thì họ dùng cái sáu căn để làm toàn chuyện ác rồi có cái hạng thứ hai là dùng sáu căn để làm việc thiện mà trong cái đám làm việc thiện đó nó lại chia ra hai nhóm một nhóm nó làm việc thiện để nó tiếp tục nó lăn trôi sanh tử luân hồi còn cái nhóm thứ hai nó làm thiện để mà nó nhắm đến chuyện kết thúc sanh tử không có còn thiện ác buồn vui một cái vị mà hiểu được bốn đế rốt ráo vì nó thấy rằng khổ vui đều là vô ngã vô thường và thiện ác là điều kiện tạo ra khổ vui mà điều kiện tạo ra cái vô ngã vô thường đó thì cái điều kiện nó cũng là cái cần phải bỏ đi nhớ nha khi mà thiện ác đó là vô ngã vô thường thì cái điều kiện tạo ra cái vô ngã vô thường đó cũng là cái cần phải bỏ đi cho nên vì anaham á, là coi như là đã hiểu ngon lành nữa là về bốn đế nhưng mà còn sót một miếng nhỏ xíu nặng khoảng 2 gram khoảng 2 gram về bốn đế có khoảng 2 gram vì nó chưa có hiểu Đấy. chưa có thấm thía lắm cho nên vị nó cũng còn tái sanh thêm mấy kiếp ở trên cõi tịnh cư nhưng mà riêng vị la hán thì dứt khoát vị đó hiểu thấu đáo rốt ráo vị đó không còn một tí ti đam mê nào ở trong hiện hữu dầu đó là hiện hữu cõi phạm thiên dầu đó là niềm vui của thiền định Đấy, của tứ thiền hữu thiền của thiền vô sắc sắc giới không? thì vị đó không còn một tí ti nào gọi là thích thú đam mê không có thấy một tí ti vị ngọt nào trong sự hiện hữu ở bất cứ cảnh giới tình trạng điều kiện môi trường hoàn cảnh nào hết ừ cho nên vị đó không còn một tí ti thiện hay là ác mà ác là dứt khoát là hết rồi nhưng mà thiện cũng không bởi vì mùa xa ngày buổi giảng ngày hôm qua tôi nói ngày mình còn uh, ờ, phạm phu trăm phần trăm không biết Phật pháp rồi, thì mình giống như một đứa bé cái gì cũng bỏ vô miệng từ cái bánh cho đến miếng cái phần cái cục phân mà mình nó mới vừa phọt ra nó cũng bỏ vô miệng nó được đây đó là người chỉ biết đạo người biết đạo rồi thì thấy cái thiện nó giống như đó hoa đấy và cái ác nó giống như là đóng phân vậy nhưng mà lớp mình chứng thánh rồi đó thì mình thấy thiện ác buồn vui nó giống như là hai cái bãi phân một cái đống phân là phân phân tươi phân chậm nhẹp à, còn cái là phân đóng phân người mà đã được là rút nước sấy khô bỏ vô túi chân không vây không à, thì dầu là cái đống phân chàng bẹt hay là cái đống phân nó được sấy khô bỏ vô cái túi chân không túi vây không thì cái nào cũng ớn hết mặc dù mình nhìn cái cái cái cái, cái túi phân mà nó đã được, được rút nước đã được sấy khô thì mình thấy nó đỡ ớn hơn chút nhưng mà mình hiểu rất rõ đây là cái đống phân khô thân người này chỉ được là ờ, rút nước sấy khô thôi chứ nó vẫn là phân và có lẽ trong room này cũng không ai hứng thú gì mà lấy bịch vậy đem bỏ một túi ờ, hoặc làm quà tết gửi tặng được cái chất mình tặng ai cũng muốn mà ai tặng mình cũng muốn đúng không à, đi nó khác nhau cái phân khô phân ướt à, phân một nắng phân hai nắng phân ba nắng thôi ừ. à, nó khác nhau một tí đó thôi à, và các vị cũng nghĩ à, cái này biết ổng nói hay là kinh nói dạ cái này kinh nói nhưng mà tôi nói Phật dạy Đấy, Phật dạy bà con tìm bên tiếng Anh gọi là tiếng Việt trong đó có à, tìm cái keyword tùy bà con muốn chọn gì chọn trong đó Đức Phật dạy thế này như này các vị kêu giống như là một miếng phân người à, dầu nó nhỏ xíu dính trên đầu cái cây tâm á thì nó cũng là đáng gớm ta nói rằng một một tí ti hiện hữu một tí ti hiện hữu trong tam giới đó, dầu nó có vi tế nó có bé mọn cách vậy thì nó cũng đáng gớm đáng sợ và đáng chán như vậy đó Ừ, đó là nãy giờ các vị nghe tôi nói là phân phân phân tươi rồi phân xí khô các vị nghĩ chắc là tôi bịa không có đó kinh nói kinh nói nhưng tôi nói nha có điều tôi chỉ diễn dịch thôi chứ trong kinh nói cái tinh thần nó là kinh nói phật dạy rằng một miếng phân người giàu cho nó dính trên cái cây que cái que gỗ hay cái tâm sẽ răng thì nó cũng đáng góp chứ không nhất thiết là ừ, phải phải phải phải phải là một đống to đùng một hai kg đó thì bà con tưởng tượng cái tôi nói đúng rồi cái cái tâm xẻ răng mà người ta dùng rồi người ta luyện là mình cầm lên mình đã thấy gớm cái tâm xẻ răng mà đã trải qua sử dụng là mình đã gớm nói chi là mình muốn phân người một người mà đẹp bằng trời đi nữa mà mình nhìn cái răng của họ mà dính cộng rau rau miếng dính miếng rau muống là mình đã, đã nổi ốc rồi các gì thấy không tôi nói có hai hình ảnh mà Ừ, có lẽ sau này tôi đắc quả là nhờ hình ảnh là một là người mà đẹp cách mấy vừa nhìn thấy cái răng họ chính rau là một hoặc là họ ngồi trước mặt tôi mà họ cho ngón tay lỗ mũi mà họ ngoái đó là tôi nhìn tôi đắc liền à, nó đẹp bằng trời đi nữa nhưng mà mình mình nhìn mình thấy nó đưa ngón tay vô mũi mà nó móc móc là nó, nó, nó, nó, nó, nó, có mấy người mà móng tay dài đó nó móc xong rồi nó búng cái chóc lên tường đó là, là tôi thấy là tôi, tôi tạm tương sống rồi nha ừ. thì một cái người mà chán sợ sinh tử cũng vậy đó họ nhìn nó một miếng phân người chút xíu hoặc là thấy người ta ngoái mũi người ta gỡ cái móng nó búng lên tường chút xíu vậy thôi đó mà ai cũng có giống nhau giống chơi chạy à nhưng mà nó ớt ừ, nhưng mà cái người mà thật sự mà có hiểu đạo có hành đạo thì mới thấy rằng mỗi giây phút mà hiện hữu trong đời sống này nó là một cái gánh nặng nó là của nợ nó là cái khổ ừ, phải nói đó là một sự thật nên khổ chỗ nào là hễ còn bây giờ nói thân người mình đi hễ mình ngày nào mình còn mang cái thân này là mình còn kính đáo mình cư mang cái chết cái già cái bệnh ở trong đó tôi nói nếu mà mình có thể bấm nút mà để thay hình đổi dạng thì chắc lẽ là nhỏ lớn tôi bấm được 8 ngàn lần rồi tôi chán cái thân được của tôi lắm nó nhỏ nó xấu nó bệnh rồi bây giờ nó còn thêm cái vụ nó già nữa à, ờ, ốm níu tông teo người ta là hình chữ V bụng eo ngực nở còn mình thì ngực thì nó, nó, nó teo mà bụng nó nở về ngược nhìn nó nản lắm vậy nhưng mà mình phải gánh đó không đó vậy thì cái thân và cái tâm ngày nào mà mình còn là phàm phu thì cái tâm mình nó còn đầy ắp phiền não lúc thì tham sân si hờn giận nghi ngờ bực bội tức tối đúng không sợ hãi lo ngại kiên dè mệt lắm đó là tâm đó. À, cho nên có những chúng sinh mà họ chán cái thân này đến mức mà họ muốn về cõi về một cái cõi mà không có thân rồi có lúc có những chúng sanh nó chán cái tâm này đến mức nó nó tu hành nó nguyện về cái cõi không tâm nhưng mà Phật ra đời Phật nói không cõi một cái cảnh giới mà không có tâm cuối cùng nó ở cho hết thì nó cuối cùng cũng trở về với cõi có tâm mà cái cõi không thân thì có lúc nó hết tuổi thọ rồi thì cũng phải có lúc nó quay về với cõi có cái thân tốt nhất là kết thúc cả hai mà đa phần phật tử Việt Nam không có được học giáo lý cho nên nó là cái sợ nhiều lắm đó. nghe nó sợ sinh tử là chẳng qua hôm qua tôi buổi giảng qua tôi có nói mình nói sợ sinh tử chẳng qua là tại vì mình có một gia đình không như ý có một tình yêu không như ý có một điều kiện tài chính không như ý có một mặt mũi không như ý <clears throat> xấu quá bệnh quá nghèo quá không chồng vợ không ra gì không? con cái không ra gì bên nhà chồng bên nhà vợ không ra gì xã hội đất nước không ra gì à, rồi mình chán một cái gì đó rồi mình cũng bắt trước người ta mình nói ừ con chán đời con đi tu con cầu giải thoát cái thật ra đó nếu mà nó chán sợ sanh tử đó không phải dễ đâu tại vì tôi đã nói một ngàn lần một tỷ lần nếu bây giờ bà con mà sống được là ba ngàn tỷ năm tới chết không mà cơ thể thì coi như là thơm phức khỏe mạnh không bệnh hoạn đi mây về gió muốn tới được chỗ nào cũng được ở bên cạnh người mình thương sở hữu được cái mà mình thích không à, ngày đêm nắm tay người bình thương bay khắp các gọi là thiên hà vũ trụ không sờ chạm các cái tinh vân ờ, các tinh tú không tới được những cái ờ, ngôi sao chất đầy kim cương không rồi hoa hồng rồi trời xanh mây trắng nắng vàng không Ờ, rồi sống ngàn triệu tỷ ức năm trên đó thì gọi lúc bà con có muốn là kết thúc sinh tử không trong kinh nói rất rõ chúng sinh có ba hạn chúng sinh mà tu hành đó nha cái thứ mà không có tu thì mình mình mình đem luyện là bây giờ nó cái hạn có tu nó có ba hạn ba hạn này nó được tạo ra từ ba cái khổ tất cả cái khổ trên đời nó nằm gọn trong ba cái khổ cái khổ thứ nhất là khổ khổ có nghĩa là sự có mặt của những gì mà làm cho thân tâm khó chịu cái khổ thứ hai là hoại khổ có nghĩa là sự vắng mặt của những gì mà làm cho thân tâm mình dễ chịu cái, cái thứ nhất là sự có mặt của những gì làm cho thân tâm khó chịu cái là gọi là khổ khổ còn cái khổ thứ hai là hoại khổ có nghĩa là sự vắng mặt của những gì làm cho thân tâm mình thì dễ chịu mà nó mất mình cũng khó chịu cũng khổ cái khổ thứ ba gọi là hành khổ có nghĩa là cái cái cái sự lệ thuộc các điều kiện để mà sướng khổ thì cái cái, cái chỉ riêng cái khía cạnh lệ thuộc điều kiện đó, đó nó cũng là một cái khổ thì chúng cái cái người tu hành nó cũng dựa vào ba cái khổ này mà nó được chia thành ba ba hạng hay là ba cấp khác nhau cái cấp một chúng sanh hạ căn á là khi nào nó gặp cái đắng nó mới chịu tu Đấy, cái hạng trung căn là khi nào cái ngọt bị mất nó mới tu còn cái hạng thứ ba là nó thấy hãy còn có cái lưỡi là mệt còn có cái lưỡi để mà biết đắng ngọt là là là mệt cho nên nó thấy cái lưỡi là nó muốn tu rồi bây giờ nói nói minh họa nè cái hạn thứ nhất nó thấy rằng là nó thấy cái gai của hoa hồng là nó muốn tu cạn thứ hai nó thấy cái hoa héo là nó muốn tu cạn thứ ba nó thấy cái chậu bông là nó muốn tu rồi nó thấy phải từ có cái chậu bông nó mới có gai rồi từ cái chậu nó mới ra cái hoa héo không này thì cái bậc mình mà cái hệ bậc và bậc hạ căn á, là phải gặp đắng cay mới cầu giải thoát cái hạn trung căn á, là khi cái ngọt ngào bị mất đi á, mới cầu giải thoát cái hạn thứ nhất á, là khi gặp cái cái vật hay là người mà mình ghét á, à, ghét mà không xa được á, bực nhà cái bực cái ghét là mới tu thương phải ghét phải gần á. còn cái hạng thứ hai là thương phải xa có nghĩa là sao có nghĩa là không gần được cái mình muốn không gần được cái mình thích cái mình thích cái mình muốn nó không còn nữa cho nên họ tu còn cái hạng thứ ba đó là cái hạng là họ tu là vì họ thấy sự có mặt của năm quận là khổ nha kẹp nha hạng thứ nhất là vì chán sợ cái khổ khổ hạng thứ hai là chán sợ cái hành cái hoại khổ bạn thứ ba là chán sợ cái hành khổ hạng thứ ba là không cần thử thách không cần sanh ly tứ biệt gì hết chỉ cần họ xét thấy rằng còn có mặt trên đời này là còn tiếp tục hiện hữu trong sự vô nghĩa tẻ nhạt mệt nhoài họ nghĩ về cái họ buồn liệu có bao nhiêu người trong một ngàn có phải một trăm có bao nhiêu người trong một ngàn phật tử việt nam thật sự thấy đời sống này là tẻ nhạt là vô vị tôi nhớ hoài tôi đã trích dẫn một câu nói trong cái phim Twilight của Mỹ đó trong đó có một câu nói mà nhân vật nam chính nó nói với cái cô người yêu của mình cô ảnh hỏi thế này Honey nếu chúng ta sống hoài không chết thì chúng ta sẽ sống cho cái gì cái câu đó nó hay lắm hay đó tôi không có coi cái phim đó mà tôi coi một cái à, pano quảng cáo tại vì cái nhân vật chính trong đó là một con ma cà rồng anh yêu một người một người con gái không? và cái câu đó nó hay đến mức mình trong cái pano đó tôi đọc cái câu được cái câu đó bên mỹ À, là, là, là tôi thấy câu tôi thích quá à, là em nghĩ đi nếu chúng ta sống hoài không chết thì chúng ta sẽ sống cho cái gì cứ nắm tay nhau bay hoài trong vũ trụ trong các dải ngân hà không biết già không biết bệnh không biết chết là gì ở với nhau hòa như vậy có được cái gì các vị có biết không nói theo kinh phật không hề có hạnh phúc mà chỉ có giải pháp cho đau khổ thôi Đấy. chúng ta phải đói chúng ta ăn mới ngon khác uống mới đã phải có xa cách thì gặp nhau mới mừng chứ còn bây giờ mà mọi thứ nó như ý hết cả đời không biết đói không biết khác không biết bệnh không biết ngứa thì đâu có sướng để gãi rồi, rồi mình ở gần cái người mình thương đời đời kiếp kiếp không có chia ly thì không có trông đợi không có mỏi mòn không có thương nhớ thì lấy gì mà mà mà mà, mà nó hâm nóng cái tình đó không? Ờ, mà lâu lâu nó còn pha một tí ghen ghen đầu tiên nó giống như một tí tiêu một tí ớt vậy. phải có một tí mới kích thích chứ còn mà tôi nói hoài tôi nói có hai trường hợp có hai lý do mà mình không nên lập gia đình thứ nhất lấy cái đứa mà nó có khả năng làm cho mình ghen là lên máu cũng cũng chết mà lấy cái đứa mà không có khả năng làm cho mình ghen đó thì đi tu đi cha. lấy cái người mà không có khả năng làm cho mình ghen nó làm cái gì mà lấy cái đứa mà nó có khả năng làm cho mình ghen là mình cũng chết dịch là bởi vì suốt ngày mà mình thấy nó đi ra phố mà nó không chịu về là mình chết sớm mình thấy nó đi sớm về khuya là mình chết sớm còn lấy cái đứa mà coi như mình không màng tới nó muốn đi đâu thì mặt xác nó kệ cha nó thì lấy làm cái gì mà nếu mà nói như vậy đó thì đời sống là đúng là đau khổ thiệt ấy. lấy cái thứ mà mình sợ mất á, thì nó mới đã mà hãy còn sợ mất là còn khổ còn mình sở hữu một người một vật mà mình không sợ mất ấy, thì sở hữu làm cái gì các bạn nghĩ cái đồng hồ trong tay mình đó mình đeo một cái đồng hồ một chiếc nhẫn một cái sợi dây chuyền một cái một cái xuyến tay mà nó nó nó nó nó có nó có khả, khả năng làm cho mình bận tâm mình sợ mất cái từ đeo của nó nó mới đã không? nhưng mà cái đã đó nếu mà đem cân ra thì cái đã nó không biết nó nhiều hơn cái lo hay không như vậy thì thôi dẹp khỏi đeo rồi cái trường hợp thứ hai mình đeo cái thứ mà mình không sợ mất đeo làm cái gì dẹp khỏi đeo luôn không? rồi cho nên ấy, cái vốn liếng của chúng ta sinh ra đời này nè này, trước mắt tạm thời giống nhau đứa nào cũng có sao càng hết nhưng mà tùy thuộc vào cái gọi là cái cơ địa tâm lý vì cơ địa có cái từ cơ địa sinh học và cơ địa tâm lý ở đây tôi gọi là cơ địa tâm lý à, cơ địa tâm lý tức là khuynh hướng tâm lý rồi cái tiền nghiệp và cái môi trường sống tùy thuộc vào ba cái đó mà chúng ta tận dụng và vận dụng sáu căn của mình để làm thiện hay làm ác đó là một chuyện chuyện thứ hai là trong cái đám mà hành thiện ý, nó lại chia ra hai nhóm có một nhóm nó hành thiện ý, để mà nó gọi là tiếp tục đầu tư tập khí sinh tử tiếp tục luân hồi lăn trôi ba cõi sáu đường ngũ thú lục đạo còn một đứa thì nó hành thiện để mà nó chấm dứt mọi hiện hữu xem chưa đây cái hạng thứ hạng cái hạng thứ hai này là khỏe quá nhưng mà nó không có gì để nói cái hạng thứ, thứ nhất cái hạng nó mới mệt cái hạng mà hành thiện để mà đầu tư sinh tử bởi vì sao chuyện đó nhất cái vốn liếng của mình đầu đời là sáu căn cái vốn liếng thứ hai là từ sáu căn đó mình có bố thí trì giới thiền định đúng không Đấy. nhưng mà nó khổ thay có kẻ lấy cái thiện đó trước hết lấy sáu căn làm vốn để hành thiện rồi lấy cái thiện đó lấy cái thiện đó làm vốn liếng để tiếp tục sanh tử wow có người đời này bố thí nhưng mà không cầu quả giải thoát có người đời này tu từ tâm mà không cầu quả giải thoát có người thiền định mà không cầu quả giải thoát trì giới nhưng mà không cầu quả giải thoát kiếp sau sinh ra đẹp trai con nhà giàu học giỏi khỏe mạnh thông minh nhưng mà để tiếp tục gieo cái nhân sanh tử hôm nay các vị nhìn sang các giới thượng lưu trong các xã hội thì thấy có biết bao nhiêu cô cậu cô diêu cậu ấm cực kỳ à, sung sướng đẻ ra ngậm thìa vàng đẻ ra trong bọc điều không nhưng mà họ không hề biết tận dụng cái vốn liếng mà họ có có nghĩa là kiếp xưa họ đã biết vận dụng cái vốn liếng sáu căn để hành thiện và từ cái thiện đó từ cái nhân thiện đó bây giờ họ lại có được cái quả thiện mà cái quả thiện đó nó đúng ra nó lại là tiếp tục là vốn liếng nữa không? vốn liếng cho cái thiện đằng này ngày xưa dùng sáu căn dùng cái vốn sai liếng sáu căn để hành thiện rồi cái hành thiện đó nó tạo ra cái quả thiện quả bây giờ họ dùng cái quả thiện nó làm vốn liếng để họ sống bất thiện và tôi đã nói một ngàn lần cái có ba là nhân tạo ra quả cái này ai cũng thấy trồng dưa được dưa trồng đậu được đậu làm ác bị khổ làm thiện được vui đó là trường hợp nhất là quan hệ nhân tạo ra quả trường hợp thứ hai quả tác động nhân có nghĩa là khi mà anh thành thiện thì kiếp sau sanh ra anh được sung sướng nhưng mà có kẻ lấy cái sung sướng nó làm điều kiện để sống ác có kẻ lấy cái sung sướng nó để làm điều kiện sống thiện đây à, cho nên cái quả nó tác động nhân rồi cái quan hệ ba là nhân tác động nhân có nghĩa là sao mọi theo trong Adilam ấy mỗi một cái ác niệm nó xuất hiện nó sẽ để lại một cái thói quen cho kiếp sau kiếp sau sinh ra gặp đúng cái môi trường gặp đúng cái điều kiện là cái cái ác niệm nó nó bật dậy đấy trong cái thuật ngữ Adilam gọi là thường cảnh y duyên à, à, bên ờ, bên ờ, ngôn ngữ học trong tâm lý học bây giờ nó gọi đó là mental habit tức là cái cái thói quen tâm lý không đấy rồi cái, cái thiện niệm cũng vậy khi mình có một cái thiện niệm nó có mặt xuất hiện trong lòng mình đó, thì nó kính đáo để là một thói quen để đời sau sanh ra Đấy, đời sau sanh ra là hãy có cái cơ hội mà làm thiện tự nhiên cái thiện thiện căn nó bắt vậy đây nhớ nha và tôi đã nói một ngàn tỷ lần đó là mỗi người sinh ra có hai cánh tay tay phải và tay trái vấn đề là có người thuận tay phải có người thuận tay trái nha đấy thì mỗi người về mặt tâm lý cũng có hai thứ bản năng bản năng thiện và bản năng ác một cái là bad instinct một cái là good instinct ai cũng có bản năng thiện ai cũng bản năng ác vấn đề là cái bản năng nào nó mạnh giống như hai cánh tay ai cũng có nhưng mà anh thuận tay nào Ê, thì ở đây quý vị đứa nào cũng có bản năng thiện đứa nào cũng bản năng ác mạnh tử thì nói nhân chi sơ tay sờ ly rượu ớt không nhân chi sơ tánh bổn thiện nhân sơ tánh bổn thiện coi như là trong nga và Phật pháp thì không có tánh bổn thiện mà nhân chi sơ là tánh bổn thiện ác đề què nhớ nha à, nó đề què nhưng mà cái vấn đề là nó tùy thuộc vào cái cái môi trường sống mà cái nào nó phát triển đó cái nào nó phát triển nếu mà mình đẻ ra trong ờ, cái, cái vốn liếng mình đó, mình đẻ ra là trong thân người rồi có trí tuệ sáu căn không bị ờ, tàn khuyết thiếu học mà lại gặp được minh sư thiện hữu không môi trường xã hội tốt đẹp thì cái thiện căn nó phát triển cái bản năng thiện nó phát triển còn nếu sanh ra mà coi như là ngủ căng thì khiếm khuyết bị ba trợn cười cười cười bị mấy thằng đau sinh trơm mấy mũ côn đó không rồi à, hoặc là bị mù bị câm điếc bẩm sinh hoặc là sinh ra trong một cái gia đình mà trời ơi đất hỡi bố đánh bài mà, mà mẹ thì móc túi đó là thua à, nghiện ngập là thua sinh ra trong một cái xã hội mà đồng tiền là tất cả sinh trong một xã hội gian trá lọc lừa không lương lẹo lật lọng thì mình cũng mệt không? cho nên là tùy thuộc vào khuynh hướng tâm lý tiền nghiệp và môi trường sống mà cái bản năng nào trong ta nó mạnh đấy nhưng mà chưa còn nữa cái bản năng thiện hồi nãy tôi nói rồi nó có hai nhánh thiện để tiếp tục quẩn quanh làm kiến bò miệng chén hay thiện mà nhắm đến cái sự giải thoát tôi đã nói không biết là bao nhiêu lần người Việt trong nước chia làm hai hai nhóm nhóm một kiếm tiền để tiếp tục sống sung sướng làm đại gia trong nước nhóm hai kiếm tiền để có điều kiện định cư nước ngoài Đấy, họ không muốn sống trong nước nữa Trung Quốc cũng vậy 60 phần trăm nhà giàu Trung Quốc muốn định cư ở nước ngoài đặc biệt những chỗ họ muốn đến là Canada Úc và Hoa Kỳ một phần rất nhỏ là về châu Âu à, 60 phần trăm nhà giàu Trung Quốc Việt Nam thì tôi chưa được đọc một thống kê nào nhưng mà theo tôi nghĩ không dưới 60 phần trăm không dưới 60 phần trăm cái là hơn phân nửa có nghĩa là nhưng mà có điều gom gọn là thì là hai nhóm đi nhóm nhiều ít cũng không, không có mèn, tôi chỉ nói gom gọn Việt Nam hai nhóm có nhóm làm giàu để tiếp tục sung sướng trong nước à, mình thấy rõ ràng có những người bỏ bạc tỷ ra mua cái giường ngủ bỏ bạc tỷ ra mua cái kiển ờ, bonsai bỏ bạc tỷ ra ờ, để cất cái nhà bỏ bạc tỷ ra mua chiếc xe để tiếp tục làm đại gia trong nước nhưng có những kẻ có bao nhiêu tiền thì ém sạch để mà cho đủ số giọt ra nước ngoài định cư mua một cái quốc tịch ở Cyprus hay là Manta là chẳng hạn đây giờ sẵn dưới pháo tụi bài luôn nhưng mà con mà con muốn dọn tụi bài cho Manta với Cyprus mấy cái chỗ đó được lắm à, có tiền cái, cái tầm tầm khoảng chừng có lúc nó rẻ lắm Manta với Cyprus có lúc khoảng chừng nửa triệu à nhưng mà tôi biết có những đại gia đó là họ chơi mạnh lắm họ bỏ ra bạc triệu luôn họ qua họ mua đất rồi họ mua villa rồi họ lấy đó họ làm giống như cái cái cái, cái bảo, bảo, bảo chứng để mà họ nhập tịch lẹ hơn à hạ cánh an toàn có những người họ còn ờ, chức trụ hạ cánh an toàn bên ngoài Đấy. như vậy thì mình thấy rõ ràng thấy là trong đám nhà giàu trong nước nó chia hai phe phe một đó là nó, nó kiếm tiền để nó tiếp tục nó sống trong nước cái nhóm hai là nó tiếp tục ờ, nó, nó, nó vẫn làm giàu ấy, nhưng mà nó, nó trên hình thức nó giống như cái nhóm một vậy đó nhưng mà cái lý tưởng mà cao nhất ảnh là nhóm nó chỉ định từ nước ngoài thì cái người hành thiện lánh ác nó cũng chia làm hai phe như vậy cái phe một là coi như là hành thiện lánh ác để mình nó cầu có quả nhân thiên cầu cái quả sinh tử còn cái nhóm thứ hai đó là coi như là hành thiện lánh ác để mà để mà hướng đến cái chuyện chấm dứt sinh tử thì hồi nãy giờ tôi nói lòng vòng tôi muốn nhấn mạnh cái nhóm thứ hai lắm à, có những người giữ giới nhưng không phải cầu giải thoát giữ giới để cầu quả nhân thiên giữ giới mà coi như có thể tự tán phỉ tha khen mình chê người giữ giới để thấy mình hay học đạo để thấy mình hay bố thí để thấy mình hay bố thí để kiếp sau mình sướng không tu từ tâm để kiếp sau mình đẹp mình khỏe mình không có bệnh được ta thương này và có biết bao nhiêu người không không có nói bao nhiêu người phải nói là tất cả chúng sinh thì đúng hơn trong vô lượng kiếp cái này cái này chắc giặt áo lên giặt áo lên coi cái chỗ nào trống xong chỗ này nha phải xong lên nha trong vô lượng kiếp chúng ta đã từng có những kiếp chúng ta giữ giới ngon lành cực kỳ có những kiếp chúng ta gọi là thiền định ngon lành cực kỳ chúng ta đắc tới phi tưởng phi phi tưởng nhưng cái giới và định ấy không được gọi là tam học không được gọi là vô lậu học là bởi vì sao vì cái giới mà nó được uh, trao dồi để làm nền tảng cho định định mà được được vận dụng để làm nền tảng cho tuệ tuệ mà được tu tập để làm nền tảng cho giải thoát thì cái cái cái giới định tuệ mà nằm trong cái công thức đó, đó mới được gọi là vô lậu học còn người mà không có biết đạo giải thoát thì có giữ giới bao nhiêu đi nữa thì cái giới đó không được gọi là vô lậu học cái định nó giàu mình đắc tới phi tưởng phi phi tưởng xứ cũng không được gọi là vô lậu học mà cái giới và cái định nó không có nằm trong cái tinh thần vô lậu học thì làm sao dẫn đến tuệ tuệ có nghĩa là giới định thì còn lánh ác hành thiện nhưng mà lên tới tuệ đó là quan sát thiện ác buồn vui đều là mù sương đều là sinh diệt hết cái đó gọi là tuệ còn giới và định thì còn ở cái giai đoạn gọi là hành thiện lánh ác không coi cái ác là cái cần phải tránh hành thiện là cái cần phải tu và còn được quyền thích thú trong cái, cái thiện còn được quyền vui khi mà lắm được ác vui thích khi mà hành được thiện nhưng mà tuệ thì không cho nên cái vốn liếng cái chữ vốn liếng ở đây nó sâu ghê lắm cái vốn liếng thứ nhất là anh có tận dụng sáu canh để mà anh hành thiện hay là làm ác cái vốn liếng thứ hai là khi mà anh hành thiện ấy anh lấy cái thiện đó là vốn liếng sanh tử hay là vốn liếng giải thoát cái thứ ba khi mà anh tu tập yeah. Dạ. Ờ, Ờ, giới định tuệ đó thì anh có lấy cái giới của anh đó là làm cái vốn để anh tu định hay không và cái định nó có phải là cái vốn để anh tu tuệ hay không đó là một chuyện rất là quan trọng dắt áo lên xăm nha rồi cái này mới quan trọng tôi đã nói không biết là bao nhiêu lần ngày xưa chưa biết đạo không biết gì hết cái đầu như con thú chỉ có biết thích ghét buồn vui không có nói tới cái tôi muốn nói về đoạn tiếp theo khi mà biết ba mớ rồi này thì mình vẫn tiếp tục thích cái này ghét cái kia có được cái mình thích thì mình gọi là hạnh phúc phải chịu đựng cái mình ghét mình gọi là đau khổ vì muốn trốn khổ tìm vui nên mình làm các nghiệp thiện ác à, mình làm các nghiệp mình làm cái chuyện là hành thiện lãnh ác đúng không nhưng mà tới cái trình độ thứ ba đó là coi như là mình gọi là không còn quan tâm đến thích ghét buồn vui thiện ác nữa mà chỉ quan sát thôi cái chỗ này là cái chỗ mà tâm điểm cứu cánh cái top mà tôi muốn giảng trong cái bài giảng sáng nay cái người mà sơ cơ ấy, họ chỉ hạnh phúc họ đi tìm hạnh phúc khi nào mà hạnh phúc của họ là sự vắng mặt của đau khổ thấy chưa rồi nhưng mà khi mà tu khá một chút nữa mình không còn quan tâm đến cái hạnh phúc và đau khổ mà chỉ nhìn thôi biết rõ rằng lạc thọ đang có mặt khổ thọ đang có mặt ưu thọ đang có mặt xả thọ đang có mặt tâm thiện đang có mặt tâm bất thiện đang có mặt chánh niệm đang có mặt trí tuệ đang có mặt tiền định đang có mặt cảm nhận đang có mặt tham sân si ái mạng kiến nghi đang có mặt chỉ nhìn nó lúc bây giờ không còn phân biệt thiện ác buồn vui thích ghét nữa mà chỉ thấy rằng mọi thứ nó đang đến và đi nhớ nha ừ. coi kỹ coi có đúng không mở kinh tứ niệm xứ rồi coi không có hành giả không có chọn lọc ngày bởi bài giảng qua tôi có nói hành giả tương niệm xứ làm một cái chuyện duy nhất đó là quan sát những cái trần cảnh mà mình không tránh được có nghe kỹ cái này không hành giả tứ niệm xứ là cái người chỉ làm có một việc đó là quan sát những cái trần cảnh mà mình không có tránh được trước đây là mình đi tìm cái này mình tìm cái để mình nhìn mình tìm cái để mình nghe ngửi ném đụng và suy tư còn bây giờ không có đi tìm mà bây giờ cứ ngồi yên hoặc là cứ bước vì nhu cầu thì phải bước đi phải ngồi phải nằm phải rửa chén phải quét nhà kẹt thì phải làm thôi nhưng mà lúc làm đó, đó thì quan sát hai chữ quách và chữ hào hào có nghĩa là biết rõ mình đang như thế nào Nè. còn quách là cái gì nó đang xảy ra Nè, cứ vậy thôi không có kiếm tìm nha không có kiếm tìm không có chọn lọc trần cảnh mà chỉ quan sát thôi cho nên cái tứ niệm xứ là gì là quan sát à, ghi nhận những trần cảnh mà mình không tránh được chứ không có đi tìm còn cái thứ mà nó không có tu ấy à, thì nó đi tìm mà trong cái tìm nó bắt đầu nó nó lọc ra nó gặp cái nào nó thích ấy, thì nó thưởng thức bằng tâm tham bằng cái nào nó bực ấy, thì nó, nó ghi nhận bằng tâm sân còn cái anh tu tứ niệm xứ thì không ảnh không có đi tìm mà mà cái gì nó xảy đến anh chỉ ghi nhận nó thôi đấy mà đừng có lo nó tôi không đi tìm làm gì có yên tâm đi yên tâm đi cứ ngồi yên là tụi nó tới trùng trùng cả tấn như vậy xài nó hết này ngày xưa mình cứ đi tìm dịp để mình tu mình cứ đi đến chùa mình gặp tăng ni rồi gặp tượng phật rồi gặp uh, chánh điện rồi gặp nhang khói mình mới tu còn bây giờ không bây giờ mình có hoàn toàn có thể tu trên giường nó nằm bằng chánh niệm hít thở bằng chánh niệm đi trong toilet à, ngồi rặn bằng chánh niệm xé giấy bằng chánh niệm mở vòi nước bằng chánh niệm kỳ cọ rửa ráo bằng chánh niệm đấy tắm rửa bằng chánh niệm đấy tu từ ở trong ờ, là là là nhà tắm lên tới nhà bếp qua phòng khách vô phòng ngủ ra ngoài sân máy hiên hành ban công tu sạch à, ngày xưa đó là mình thiện ác buồn vui thích ghét cổ còn bây giờ tất cả sáu cái đó thiện ác buồn vui không? sướng khổ tất cả nó đều là cảnh để nhìn hết lúc bây giờ cái vốn liếng của mình nó nhiều ghê lắm nó nhiều ghê lắm cái thứ mà chưa biết Phật pháp ấy thì nó dùng sáu căn nó làm chuyện tầm bậy rồi thêm bước nữa nó dùng sáu căn để nó tu thiện rồi thêm bước nữa tập trung tu thiện là chưa khá bây giờ phải đến một cái lúc nào đó mà thiện ác buồn vui đều là vốn liếng để mình tu hết đây chính là nội dung mà cốt lõi tôi muốn giảng trong bài giảng sáng nay vốn liếng căn bản vốn liếng sinh học vốn liếng cơ địa đây của mỗi người là sáu căn Đấy, cái vốn liếng thứ hai đó là vốn liếng thiện pháp Đấy, cái vốn liếng thứ ba là thiện ác buồn vui đều là vốn liếng hết nếu mà anh sống bằng chánh niệm và trí tuệ đây lúc bây giờ mình là đại gia là phú hào rồi bởi vì mỹ nó có một câu rất là hay người giàu nhất không phải là cái người cái gì cũng có mà người giàu nhất chính là cái người hoàn cảnh nào cũng ok à, cái câu này nghe nó kỳ kỳ không nhưng mà ngẫm lại nó đúng tôi nhắc lại người giàu nhất không phải là người cái gì cũng có vì sao vì bốn cái chữ cái gì cũng có đây là bốn cái chữ mà vốn dĩ không có thật cái nền không có thằng nào đứa nào mà nó đủ bốn cái chữ hết cái, cái gì cũng có là không bao giờ có ngay cả ông Bill Gates hay là ông mấy ông sếp Amazon sếp Facebook ờ, mấy ông sếp mà mà, mà, mà ờ, Tesla rồi đó không Google không có ông sếp nào mà, mà dám nhận bốn cái chữ mà cái gì cũng có hết đó. cho nên cái đứa giàu nhất trên này dứt khoát ờ, là không phải là là là, là tính bằng cái tài sản mà phải tính bằng tâm lý ha cái thứ mà có nhiều tiền có nhiều nhà có nhiều xe có nhiều chuyên cơ có nhiều du thuyền á, chưa chắc là giàu nhưng mà đứa giàu nhất là cái đứa mà hoàn cảnh nào nó cũng nhăn răng ra nó cười được hết không cái giống gì nó cũng ăn được cái giống gì nó cũng uống được tuy nhiên cứ nhớ cái này cái này mở ngoặt nó không liên quan mà tôi nhắc tới đây thì tôi phải nhắc cái câu này mở ngoặt dạch áo xăm câu này ăn cái gì cũng ngon và đó là tốt nhưng mà thấy cái gì ngon cũng đáp là bậy nhớ nha ừ. tôi hai hạn này hạn nào tôi cũng gặp hết có cái hạn là cái gì ăn cũng ngon hết không? đồ mễ đồ tây đồ thái đồ đại hàng đồ nhật đồ việt nam là nó quốc sạch nào cũng ngon hết đồ thiêu đồ nóng nguội lạnh để ăn được hết đó là cái người ăn gì cũng ngon cái này rất là tốt hành giả mà, mà một nhà tu là một hành giả mà, mà, mà, mà ăn cái gì cũng ngon là tốt nhưng mà thấy cái gì ngon cũng ăn là bậy à, nhớ này nha ừ, cái này khác bây giờ đó là là đúng là lạc đề vậy tôi chợt nhớ tôi nói bây giờ tôi quẹo qua chuyện khác cái người giàu nhất là cái người mà hoàn cảnh nào họ cũng thích nghi được hết này thích nghi được còn còn còn cái cái hạn mà mà mà phải giàu thì giàu nhưng mà phải như vậy mới được phải như kia mới được lãng chưa giàu lắm thì tu hành cũng vậy cái chữ tự tại nó có hai một là tự tại của bậc thánh cái người nằm ngoài cái thích và ghét nằm ngoài cái tham và sân nằm ngoài cái sinh tử nhân quả thì đó là tự tại đúng rồi nhưng mà đó là tự tại siêu cấp còn cái tự tại mà sơ cấp là cái người có thể tu tập được trong mọi tình huống nhớ nha mọi tình huống thích ghét buồn vui thiện ngát tất cả đều là vốn liếng để họ đi lên hết đấy thì tất cả đều gọi là út và tí Ừ, tức là có nghĩa là mình dịch là mình dịch từ cái cơ địa cũng được Đấy. hoặc là mình dịch là nền tảng ha gọi là đất nền hoặc là vốn liếng nha substratum substratum rất là quan trọng nhớ nha thì cái bài giảng sáng nay quý vị khi mà chép lại quý vị chép bằng chữ chở đời cũng được dịch cái chữ vốn liếng cũng được mà mà trước mặt tôi đó bữa nay có mấy người khách ghé mà nãy giờ tôi giảng mà tôi thấy họ nó ngáp nhắm mắt mà tôi nghe nó, nó ngáp mà tôi ngáp mà chắc tùm lum những chuyện ngáp rách miệng này phải không tôi giảng mà tôi còn muốn ngáp mà tại sao hôm nay mình đông quá mà mình còn ngồi ở đây là bởi vì mỗi lần nghe mấy cái bài giảng mà nó chạm vô cái chỗ mà nhất mình á là mình chịu nổi chịu nổi nhớ nha ừ. cho nên nó không phải là vô cớ khi mình ba bên ban phụ giáo bắt truyền ấy người ta có cái, uh, ờ, ngài trí khải trí khải đại sư ngày có đưa ra cái học thuyết gọi là, là ngũ thời thuyết giáo có nghĩa là ngài nói là phật cũng phải tùy lúc mà giảng pháp đại thừa pháp tinh văn tiểu thừa ở đây tôi nghĩ cũng dĩ nhiên cái bên nam truyền không có bên nam truyền nói rằng phật buổi sáng có thể gặp ăn cướp buổi trưa có thể gặp học giả buổi chiều có thể gặp kỹ nữ buổi tối có thể gặp thương gia cái gì đó bình thường cho nên ngày thuyết pháp không có vụ mà ngủ thời thuyết giáo là không có mình một ngày ngày có thể thuyết tới gọi là năm bảy cái, cái trình độ khác nhau hết cho nhiều loại khác nhau nha nhưng mà phải nói là sáng hôm nay đối với tôi cái đề tài này tôi cho là rất là cần thiết rất là quan trọng cho bà con phật tử nhé tôi nhắc lại tôi đang bài giảng là tôi chỉ đặc biệt nhắm tới chữ vốn liếng cái đầu tiên là cái vốn liếng đầu đời sáu căn giống nhau cứ cho là vậy ai cũng có những cảm xúc buồn vui ai cũng có những cái tính năng thiện ác giống nhau hết nhưng mà chúng ta có tận dụng nó để hành thiện hay lánh ác đó là một chuyện chuyện thứ hai khi mà hành thiện chúng ta hành thiện để cầu sinh tử hay là cầu giải thoát cái thứ ba từng thứ thiện pháp được tu tập chẳng hạn như giới định tuệ cái giới mình tu nó có phải là vốn liếng để mà phát triển định hay không cái định mà mình tu nó phải là nền tảng cho tuệ hay không đó hôm nay chúng ta nói mình tu tuệ quán mình vô thiền viện nhưng mà họ tự hỏi lòng mình đi mà thứ nhất mình có hiểu đúng để mà tu đúng hay không và thứ hai anh tu đúng nhưng mà cái lý tưởng anh nó có đúng là để cầu giải thoát hay không và cái thứ ba rất là quan trọng anh chỉ có thể thoát khổ khi mà anh thấy cái khổ là cái gì nha anh mới chán sợ nó anh mới đi đúng cái con đường mà lìa khổ thoát khổ bởi vì bên bắc truyền có một câu rất là hay tri huyễn thì tất ly mà ti mà ly quyển thì tất giác và chữ đó rất là hay tri huyễn tất ly biết nó là giả thì mình đã rời nó rồi khi tri huyễn là tất ly mà ly huyễn tất giác khi mình rời cái huyễn tức là tự nhiên nó giác giác ngộ nằm chặt dạch đó à, tôi nhắc lại dạch áo ra dạch áo ra dạch áo ra tự dưới rúng lên coi chỗ nào trống xăm vô không tri huyễn là tất ly mà ly huyễn là tất giác có nghĩa là anh thấy nó đồ giả là tự nhiên anh đã rời nó rồi thấy nó là giả là đã rời như có một câu chuyện mà tôi kể hoài là cái anh đó ảnh ảnh ảnh đi với với cô cô bạn gái vô trong khách sạn cổ đi tắm rồi cổ quên đồ ở trong cái ba lô cổ mới nhờ ảnh ảnh lục ba lô lấy lấy dùm cái cái cái túi mà mascara đưa cho cho cổ ảnh ảnh lục không ra ảnh mới đổ ba lô ra thì ảnh gặp có một cái, cái hình cái thằng nào nó đẹp trai quá cỡ ảnh ghen ảnh đợi cổ tắm xong rồi ảnh ra ảnh mới đưa cái hình anh hỏi thằng nào đây có tôi rồi mẹ vẫn có thằng nào thì con nhỏ nó nó khóc nó nó nó, nói miễn em câu hỏi này được không đừng nghe ép em vô đường cùng em không có trả lời được thì thằng đàn ông nào mà nghe câu nó không nổi đi thì thằng đó nó ok chiều nay là buổi chiều cuối một trả lời hai chia tay thằng nào đây cuối cùng nhỏ này nó nó, nó kẹt quá nó nói hình nó hình của em lúc chưa giải phẫu thì khi mà cái thằng này mà nó nó nó nghe mà con nhỏ này nó xác nhận nó là cái hình của nó lúc chưa giải phẫu thì thằng này lúc nó có mửa thôi nghĩa là mấy này nó ôm nguyên cái thằng có râu mà nó không biết Đấy. thì tri huyễn tức ly mà ly huyễn tức giác là chỗ đó, đó. có nghĩa là biết đó là đồ giả rồi đó thì tự nhiên ngay cái lúc biết là nó là tri huyễn tức ly rồi tri huyễn là nó ly huyễn rồi tri huyễn tức ly mà ly huyễn tức giác là nó rời được cái cái huyễn tự động nó giác thôi đại nhớ nha cho nên nó phật tử chia làm hai nhóm một nhóm tu để thành thánh một nhóm tu để không còn phạm thì tôi lạy các vị đừng bao giờ mà tu để thành thánh tại sao bởi vì thánh mình không biết thánh nó mặt mũi họ ra làm sao mình không có biết mình có thấy nó ngộ ngộ nó mát lạnh nó rần rợn mình tưởng thánh là thấy bộ nội nha còn mình tu để không còn là phàm nó chắc ăn hơn bởi vì phàm mình biết nó ra làm sao phàm thì nó là tham sân si ái mạng kiến nghi ganh tị bụng xỉn tật đố hơn rồi nhỏ mọn ganh tị tiểu tâm tùm nó hết này thì mình phàm mình biết nó ra làm sao cho nên mình cứ tu sao mình nó hết phàm rồi tự động nó thành thánh à còn tu mà để cầu quả thánh thì nghe nó sang nó nó nguy lắm bởi vì thánh đâu biết thánh ra làm sao cứ thấy nó lạ lạ cái là tưởng thánh mà trên đời này không có gì mà đáng sợ vậy bằng không phải thánh mà tưởng thánh không phải phi công mà tưởng mình phi công không phải bác sĩ mà tưởng mình là bác sĩ rồi nó mệt lắm mình không là chồng bà hàng xóm mà mình tưởng đã là vợ mình thì mệt lắm không cho nên ý, cái, cái rốt ráo và giảng sáng nay đó là tri huyễn tri huyễn tắc ly mà ly huyễn tắc giác ok mở trời chúc bà con một ngày vui à, kính thiên sư dạ, dạ. Rồi, rồi, cảm ơn quý vị dạ, dạ, dạ. con chào sư rồi à, à, nhân dịp à, năm mới vẫn còn hương vị Tết tại Việt Nam phải không quý vị? À, bên này anh anh anh Kiên cũng vẫn còn hương vị Tết đó quý vị. <laughs> Nhân, nhân xin à, đại diện hai anh em xin kính chúc quý vị một năm mới à, được tràn đầy sức khỏe, à, mọi sự được như ý và um, cố gắng à, xăm thêm những cái lời xăm mà sư nói đó quý vị, gán xăm để mình à, tu tập à, à, tiếng à, tiến tới nữa ha quý vị. À, nhân xin kính chúc quý vị một buổi tối an lành xin chào quý vị dạ, xin chào quý vị bye dạ chào anh Kiên bye anh Kiên chào